Do nhiều thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát khỏi chốn nghiệp đạo ở mấy phương, cũng đều đông đến muôn nghìn ức na do tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó, thầy nhờ địa tạng Bồ Tát giáo hóa, chủ nơi đạo vô thường tránh đẳng tránh giác tròn không còn thối chuyển. Nhưng chúng đó từ kiếp đâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sinh tử ở trong sáu đường như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 hội hẳn vòng sinh tử hưởng vui niết bàn <clears throat> những chúng sanh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông một giọt nước bằng hột thạ cát một bùi nhỏ à, con đều hoặc chỉ bằng chừng mẹ lông tóc con đều độ thoát lần lần làm cho chúng đó được lợi ích lớn quý mong đức như lai chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng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 ha ha ha un sam mo di so ha ha